Nam gần như đã tách chiền Xin mời các bạn đón xem và đăng ký ủng hộ anh em mình nhé Thấy không? Hết ba chưa? Không kéo vừa đâu, đừng nói không nghe Chuẩn bị cát vô Tao nói mày cầm à, cát rồi chuẩn bị úp vô cái nồi đi văn nhục luôn Nóng vậy Lần bay nghe thơm đi kia Thơm quá luôn đó thơm rồi đó thơm rồi đó Thơm rồi Thơm quá Để nổi bụng quá Quá thơm quá thơm Lấy nghi nghiêng cái chảo lúc Rồi em bỏ cái này bỏ bỏ cát vô đi Mình xào cát mình ngao đường mà Cát này mình tính mình ngao đường các bạn đường ăn như cũng cháy mà nó giòn Rồi bỏ đi nhiêu cát được rồi Rồi lấy đường với muối mắm xuống đó, lấy đường với muối, muối mắm xuống thằng, thằng kia nó chạy nó đi lấy nước mắm với muối thiệt luôn kìa <laughs> để đắp vào đây bà để nó lại nó lại đó mình à, bây giờ mình sẽ à, cho cát nó nóng à, nó nóng thì nó nóng luôn mình sẽ sắp phai vô cái kia nó chạy quá trời cái này là mình làm món phai cái này thất truyền lâu lắm rồi nè hồi xưa ông bà xưa mình hồi xưa là người ta nướng khoai bằng cái này nè phai nướng đồ đất cái đất bây giờ đất người xài lắm không đúng ra ngày hôm qua anh đi kiếm cái nồi mà cái tôm cái, cái miệng nó túm lại á cái đó đó cái đó mới đúng như hồi xưa giờ, giờ ai còn đâu lạnh nồi gì không người không có người mua lại cái nồi này đó cắt nóng rồi các bạn mở mở mở mở nắp ra đi mở nắp ra cho à. bay hơi nước ra hết cắt nóng rồi bạn nóng chưa nóng rồi nó nóng giờ nóng giờ lấy cái bịch khoai á nóng rồi lấy cái bịch khoai xe khoai thắt chuyền của mấy bà già hồi xưa kể lại như mình làm lại má hồi cuối cuối má hồi cuối cuối bây giờ má không có mười đá mà hái cho ba cái hồi xưa ờ, làm ờ, khoai này người ta nướng gì nè ta nướng một cái cái tôm đất á quay đây không đủ các bạn ơi bỏ vô đủ đẩy nắp cái nắp nó cao mà để để cực quay giữa ô gì đủ các bạn ô bây giờ nè bây giờ chỉ ngồi chờ thôi không biết chừng nào nó mới chín nữa tại cái này lần đầu tiên làm luôn thành ra không biết canh thời gian mà chắc uh, nghe nghe mẹ mình nói là nó đỏ lên chừng nào mà cái nồi đất nó đỏ lên đó thì ấy, mà mình nghi chắc nó đỏ không biết chừng nào đỏ đi mà mà chưa đâu nghe các bạn giờ mình sẽ lấy lửa củi mình sẽ đắp lên là mình đốt luôn giống như đốt kiểu luôn. mình đốt luôn cái nồi á đốt luôn cái nồi đó nghe đốt luôn giống như đốt luôn cái nồi á ra là phải làm gì nó mới đúng giờ này mà mấy anh em mình đang kiếm củi này là nghe nói đâu mà à, lâu lắm rồi đó mẹ mình kể lại là hồi xưa là nướng khoai bằng cái nồi này không ngon lắm hôm nay mình à, ra ngoài đồng mình làm thử à đây các bạn đó vậy là đi được để bỏ đi bỏ đi để sai nhớ con đúng rồi cái nồi này lâu lắm cái nồi này phải nhiều lắm tiếp này lượng củi nhiều vô lượng củi luôn nhé nhiều củi luôn chắc lên đốt đốt đốt gom này có gom đốt ngon à đi sắp thử chưa giờ anh em mình à, ngồi chờ thôi cái này cũng à, cái này cũng khá lâu à đốt cái này cũng khá lâu tại vì cái nồi đất nó lâu nóng lắm mớm làm gì đó mớm sỏi hả nơ đi đá vàng hả à? bình thường tao không biết rồi tao quay cũng không tâm hai dây nè rồi chắc chín rồi đó bè ra coi thử coi nè mình ra coi thử sao coi tao quất hai trái nha rồi rồi rồi khoan từ từ nha ủi cái nắp ra thổi thổi bụi ra nước vô á cây quét ngon lắm à thơm á nghe thơm không quá trời thơm luôn thổi bụi ra ui nó văng phỏng tay mình luôn à cực khổ quá rồi không mình dở các bạn nghe mùi thơm lắm đó nha không biết là dở ra cái nào nó khét cái đen thui luôn cô ta một là đen thui đẹp wow wow đồ thơm quá thơm quá các bạn ơi ủa nó nhìn nó chín chưa chín rồi chín anh chín chín chưa nhỉ wow thơm quá các bạn Wow Dữ Thơm, vậy? thơm cực kỳ Rửa nắp gì vậy? Cái xe kìa à. Thấy ngon Thì nó ngọt sớt à Nó, nó có nước đâu nó ngọt bao nhiêu nó ngọt Rồi, để ép lấy các bạn Bây giờ tụi mình sọt cái quai cho nó bớt nóng và sách lên Mình lên trên ờ, bờ Lên trên bờ trên nghiêng ngồi Let's ăn. go, let's go Thành quả sáng giờ ngồi mấy đứa nó ngồi chờ tội nghiệp đói rung hết rồi đây hồi xíu qua hôm qua các bạn ơi đây gì nãy mình rửa cái, cái, cái, cái nắp này rồi bạn rất là cái dĩa wow. đầu tiên ăn cái món này luôn các bạn ừ. ui ui wow nóng cổng tay luôn bạn ơi ui nóng quá hả yeah. Dạ. thơm quá cái bụng đó các bạn ngọt quá các bạn ơi khoai này nắp cái nồi này ngọt cái luôn có hầm nóng quá để mình móc găm đi rửa tại cậu mời các bạn ăn khoai nha mời các bạn ăn khoai nè thấy không cũ nãy mình úp lên xuống dưới cát giờ nóng nó khác ngạt cũ vậy luôn nè ờ cái mặt dưới nó khác, khác ngạt luôn rồi nó à. này đúng chăng à. Ờ. cháy luôn chứ không cháy luôn mà cứng luôn rồi ờ, lại cái nó mặt dưới dạ bạn ơi nóng phỏng tay rồi thơm quá trời thơm đầu tiên ăn món này luôn á ta này nóng thiệt vui này nóng lắm từ từ trời trời nó cứ ngắt luôn anh lương ơi chỉ đá luôn rồi <laughs> đây mày đen luôn anh lan ơi đen luôn rồi <laughs> chắc này nó thất bại quá chắc được ăn lớp trên lớp dưới chắc bỏ quá đi ra ngoài cho nó bớt nóng thấy không ai nó cứng như đá chậu bể đầu luôn á <laughs> trời ơi đầu rồi ăn mình ăn luôn đi mình mời các bạn ăn các bạn ăn khoai nha bạn khoai mình ăn cho nó nguội mới được các bạn ơi nè tuyệt vời à. nó mới đi chăn trâu về các bạn tới bụng luôn bạn ơi ăn khoai theo kiểu đúng bài xe xe xe xe xe xe thôi các bạn ơi nó béo mà nó thơm nó ngọt ngọt không à tiếng mấy hai tiếng là mà bù đợi cái kết quả cũng đáng mình làm sáng thì gần ba tiếng hồn để có kết quả bù rồi ăn ăn uống ngon lắm Phương ngon cái nó ngon hơn là luộc nước nhiều tại vì hồi sáng mình bỏ mấy cục này dưới mình quên chở vô đen cục than các bạn cứng nè bỏ trong đó sao chở chịu thôi cái mặt dưới chịu thôi khắc ngạt luôn không như cục than luôn mà thất bại rồi thất, thất bại lớp dưới rồi mình ăn được lớp trên hơi ngon trong món ừ Đó từ từ hơn ngon quá ăn nút mất ngạn chết luôn á đúng quá cái này về mà ăn xong về nhà địch chứ dữ lắm á ngủ cái tay mình dữ lắm á chắc có địch chắc vậy là ngủ giống như vậy là mình chắc có nó quá ăn nhiều nhiều ăn mới ngon nó trời cũng ngon nó béo bạn này mình chấm miếng mỡ hành nữa là ngon hết sảy luôn các bạn hết sảy con mà bảy luôn phần nãy mình để nướng lâu quá mình không canh thời gian được mình nướng lần đầu mình giờ nó khét phần nãy đứng nhắc ăn được phần giữa mà mình chấm biết mỡ hành nha bạn ừ, cắn ăn cái nóng quá rồi nóng rồi ngon ngon thôi xin chào các bạn nhé mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo các bạn nhớ xem và ủng hộ mình nhé xin cảm ơn các bạn